Detox không khí từ trong ra ngoài. À, em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ là em đã từng trải qua một lần đò rồi cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ tạo nhiều cái rào cản em trầm cảm trong vòng 2 tháng em đã từng tự tử luôn em chỉ cần một cái người là đủ cảm thông những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể thôi khi nó nó lại cho mình sai cái trường hợp đó là như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm mà là do là gặp một cái số chắc trở nào đó tức là phải đủ tinh tế đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí Dạ em tên sự xin tự giới thiệu em tên là Đặng Văn Phú Năm nay 30 tuổi Hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ à. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em ờ, làm bên mảng ờ, kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính à, Phú uh, quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ à. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ, hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại người một người dì Úc. À. Dạ. Đó, mời nhà gái. Rồi, à, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến uh, ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Đúng em tên em. là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? À, em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. À, vậy đó hả? Làm ở đâu? dạ ở gò vấp anh ơi à nana hả dạ nhưng mà nana ơi nana tên thật là gì vậy nana tên thật là trịnh thị hiếu na na na na na na na na na na na na na na na na na na dễ thương quá trời hôm nay linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha linh nha ừ em nói một chút xíu về ưu điểm và và cái nhược điểm của mình đi À, trước tiên thì về nhược điểm trước ha ừ. thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút à, có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó ừ. thì em biết được cái điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bất điều đó rất là nhiều ừ. còn về ưu điểm thì à, em là một cô gái có thể là khá là tự tin hòa đồng có khả năng giao tiếp tốt với mọi người với lại à, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi nói về à, điểm mạnh thì à, em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc nội trợ hoặc là công việc nhà thì ừ. vẫn làm rất là ok rồi à, nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí tức là cũng hơi nóng tính nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc tức là mình sẽ chọn sự im lặng sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó chứ không phải là ừ. mình mình cứ cứ cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có xung đột là phải dạ. im lặng ha nhẹ nhàng giải quyết sao ha nhìn em ha vừa đẹp nè đúng không giỏi nè lý do gì em lại có mặt ở đây mà người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị yeah. Dạ. <laughs> à, cái con đường tình duyên đó em nó hơi lận đận chút xíu em mình nói luôn coi nè dạ là em đã từng trải qua một lần đò rồi lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình cho ừ. nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó ừ. dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ ừ. tạo nhiều cái rào cản à, nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi <laughs> em có em bé chưa em có một bé trai 5 tuổi là ở với em dạ đúng rồi nhưng mà từ lúc uh, chồng em bỏ em thì không nhà chồng không có nuôi không có chu cấp gì hết em trầm cảm trong vòng 2 tháng em đã từng tự tử luôn em đã từng tự tử luôn trời ơi, trời ơi vậy, ghê vậy em lấy chồng em cũng khá là có điều kiện cuộc sống đang rất là tốt sau đó nó rơi xuống vực thẳm ấy, kinh tế đi xuống á cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn con em lại khó ừ. nuôi nữa ừ. cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều ừ. bây giờ ờ, cuộc sống nó thoải mái lại chứ em hiện tại bây giờ rất là tốt anh hãy nghĩ đến điều tích cực đừng có bi quan nữa nha em gái chào em khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng coi trọng hơn cả tính mạng của mình thì rất là ok rồi còn em thì sao cái đường tình dạ, duyên của em em thì cũng ờ, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân ừ. thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng ờ, tháng 9 này nữa là 6 tuổi cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm xong rồi về thì có con rồi lúc đó mình cũng chưa vượt qua được gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau rồi bây giờ em trai muốn ờ, tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí đủ cảm thông tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó nó lại cho mình sai thì uh, cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ô người đàn ông của mình không phải như vậy nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc ừ. là vâng. cái trường hợp đó ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm mà là do là gặp một cái số chắc trở nào đó tức là phải đủ tinh tế đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí thế còn về ngoại hình thì sao ưa nhìn thôi một thì cao ờ, tí hai thì thấp thì thấp luôn <laughs> cao tí là nhiêu tức là khoảng từ ờ, mét sáu hai sáu ba gì đó còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được mình cao mét ừ. nhiêu vậy <laughs> ờ, nếu như mang guốc mét sáu lăm mang guốc bảy phân á vậy thôi <laughs> nè đó nè à nè nè trời ơi <laughs> xin vậy thì đó à, chào anh nhà trai uh, nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha bây giờ em muốn uh, mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái về ngoại hình là không cần phải đẹp trai tại em không mê trai đẹp nhưng mà trước tiên là phải cao wow. với lại phải có tướng chút xíu cỡ như anh quyền linh đó không thích ốm nha <laughs> thích mập mập chút ha mập chút thấy dựa dẫm được à, đàn trai cao mét mấy vậy dạ em cao mét bảy mốt rồi bảy mốt đó. đó ngon lành ngon lành về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính ít nói thôi nhưng ừ. mà làm nhiều ừ. với lại không thích một người quán coi trọng cái ngoại hình của mình đó ừ. kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi đúng rồi chạy chuốt nó ờ, mất thời gian quá có yêu cầu gì về hàm răng không răng á răng em tài trợ được tài trợ được được thôi bây giờ thì em đi với ai vậy em đi với chị dâu và bé trợ lý của em à con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân chào cưng. và chào tất cả mọi người ở đây ạ con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn dạ thấy xứng ạ à. thấy xứng ha <laughs> dạ dạ à, trợ lý sao trợ lý dạ con xin chào cô chú ạ con thấy à, anh bên này cũng đẹp trai thấy cũng hợp với chị ạ cao không dạ cao đúng mập tiêu không? chuẩn của chị ạ cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ <laughs> rồi rồi bên nhà trai đi với ai vậy dạ em đi với mẹ dạ em chào anh Hoàng Linh chào chị Hồng Dân chào hết khán giả thấy cũng đẹp gái cũng dễ thương hai đứa cũng ừ. có làm dâu gì không không có đòi hỏi dâu gì hết mẹ chồng dễ lắm mẹ giờ mẹ hiền quá ha dạ mẹ, mẹ chồng tương lai hiền đó bây giờ là hai người gặp mặt nha dạ nào mở rào nào bắt đầu đi phú thì, à, thì anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm để tặng cho em dạ em cảm ơn dạ. em còn có chút quà em gửi anh à, anh cây này có tên là cây lưỡi hổ thì nó có về ý nghĩa tâm linh thì nó còn có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh cái tên của nó em rất là thích thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông rồi hiếu mở quà của ảnh ra coi <laughs> con gấu đó là dễ thương <laughs> rồi em cảm ơn anh em ờ, tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để ờ, một là ở chỗ phòng ngủ hay là nơi làm việc thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi em có mạnh mẽ như gấu không <laughs> em mạnh mẽ như cọp <laughs> cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh ờ, có một cái nụ cười rất là đẹp <laughs> dạ yeah. Ừ, còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em em phải nghĩ anh to hơn chút xíu ừ là à. cũng vừa mới ốm đây đó <laughs> Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? À. Anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi Nói chung là cũng khá là là khó khó tìm à. <laughs> <laughs> Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á thì mối ờ, quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? À, mình cũng hiện đại mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc tức là con cái ừ. thì mình vẫn uh, lâu lâu thì mình vẫn chở con qua cứu con đi chơi à, tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi ừ. thì bây giờ ai cũng có con thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của của người vợ mới của mình thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con muốn yêu thương con con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ dạ. phải cho đi thì mới nhận lại được ừ. à. với lại tương lai em nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái ừ. <laughs> tại em rất thích con gái gái dễ thương lắm em dạ giống như anh quyền linh đó đúng <laughs> rồi à, so với bạn thì thật sự là em em chưa chưa chưa thành công được em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp thì em cũng có tiêu chí thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi và em cũng mới khai trương được ờ, cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng à, à thì à, anh có thể hỗ trợ em được mà nói yeah. đi dạ. <laughs> em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh <laughs> với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều nhà anh có mấy anh chị em nhỉ có một đứa em gái nữa lấy chồng và ở gần đây luôn thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra em sẽ có em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mép mẹ chồng em sẽ làm đồng với mẹ chồng à, <laughs> con à, em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu hai mẹ con cùng làm đẹp cùng đi shopping cùng đi spa em rất là thích điều đó bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước <laughs> luôn rồi dạ. đó <laughs> à, em không ngại vấn đề làm dâu nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ ừ. tốt hơn mình có thể ở gần thường xuyên về Đúng dạ, nhà rồi. mẹ dạ. ví dụ như ăn cơm ké đó <laughs> chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích thì đó dạ. hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi bước qua bước lại yeah. em trai em à, phú bước tới hãy nắm tay à, bạn nana à, em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy tại vì em hồi hộp quá đổ mồ hôi quá <laughs> kệ nó nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa hãy nắm tay bạn gái là cho anh xin phép được nắm tay nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái ừ, ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng ờ, cũng tương đồng có nhiều cái cũng rất là hay dạ yeah. <laughs> em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em thì <laughs> là có dấu hiệu đang rước rối loạn Ôi, nhịp tim đang rối loạn tiền đình rối loạn <laughs> nhịp tim anh không dám nhìn em rối loạn tiền đình là mệt lắm á <laughs> anh cầm tay lên. em mà anh rung không mà phú mạnh dạng lên nhìn thẳng vào mắt của nana rồi hát một câu gì đó anh thì cũng biết rất là thích nhạc rap à, em thích rap bài rap này cũng hay hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này em lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe Hay quá à. <laughs> bài hát rất là ý nghĩa luôn Detox không khí từ trong ra ngoài Toshiba Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe một hai ba Hết thời gian Chúc mừng các bạn Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy <laughs> Nắm tay đi Phú Để, xin phép nắm tay à. <laughs> Bắt đầu từ bây giờ Các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau Còn Hiếu nói gì với mẹ à? của Phú đi Dạ con chào cô, chào hai anh Thì uh, lần đầu tiên con gặp cô Cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền rất là phúc hậu và nhìn cô cũng hơi xì tin thì đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy à, nếu như con và anh ờ, phú có cơ duyên đến với nhau con hy vọng là con anh phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ và con sẽ được có được một người mẹ chồng một người chồng đúng như con mong ước hay quá hôn này hôn đầu tiên bắt đầu đi phú những lúc như thế này em em hồi hộp <laughs>